Kính mời các bạn xem bản tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng kiểu tỉa cành cho cây kiểng. Ai cũng biết rằng tham nhũng ở Việt Nam thì ngày càng nhiều, càng công khai, trân cháo hơn và đã ăn sâu ở lũng đoạn của nhà nước, mặc dù có những người vẫn ca ngợi công cuộc lốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với hệ thống luật pháp dày đặc nhắm vào các đối tượng tham nhũng và các thiết chế quyền lực trên cả quyền hành, hành pháp và hệ thống tư pháp hiện hành, Thế nhưng, điều ngạc nhiên ở Việt Nam là càng đốt lò thì củi càng trồng chất cao hơn. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại họp báo kết thúc Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội hôm 1 tháng 2 năm 2021. Tác giả Nguyễn An đã có bài bình luận về tình trạng này dưới tựa đề Chống tham nhũng kiểu cụ tổng, khéo quá, tỉa nhánh cho cây sum xuê hơn. Dưới đây là thành tiệu về chống tham nhũng trong năm 2021 do chính trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng, đồng thời là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổng kết vào cuối tháng 1 năm 2022 vừa qua như sau. 7 hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết của đại hội lần thứ 13, trong đó hội nghị về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết luận số 21 của Trung ương về Ban chấp hành Trung ương Đảng và đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 37 của Trung ương của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Quy định tiếp số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Rồi thì quy định về số 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Quy định tiếp theo số 32 của Trung ương của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chỉ thị số 4 TV của Ban Bí thư Trung ương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Kết luận số 05 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 50 của Trung ương vào ngày 7 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, thám án tham nhũng rồi thì kết luận số 79 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự vào năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật thi hành án dân sự. Chính phủ và Thủ tướng cũng ban hành 144 nghị định, 40 quyết định, các bộ ngành ban hành hơn 700 thông tư, thông tư liên tịch về chống tham nhũng, vân vân. Đây là hình ảnh ông Phan Quốc Việt cùng các bị can bị khởi tố trong vụ án công ty Việt Á sản xuất bộ kit xét nghiệm Covid giảm, thu về hàng ngàn tỷ đồng với sự trợ giúp của các cơ quan, tuyên giáo và các bộ khoa học công nghệ, bộ y tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, kỷ luật 618 đảng viên do tham nhũng cố ý làm trái tức là tăng 132 so với năm 2020, trong đó có 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đó là cán bộ lãnh đạo cấp cao. Xét xử 10 vụ án trọng điểm như vụ Bộ Công Thương và Tổng Công ty Rượu Bia Nước Giải Khát Sài Gòn CBCO liên quan đến dự án 246 Hai Bà Trưng ở Sài Gòn, vụ công ty Nhật Cường, vụ Phan Văn Anh Vũ, vụ Entanol Phú Thọ và Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam, vụ cải tạo và mở rộng sản xuất tại Công ty Gang Thép Thái Nguyên vụ đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi liên quan đến Bộ Quốc phòng. Vụ tham ô tại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và vụ tham ô ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Và dư luận cũng cho rằng ông trưởng ban chống tham nhũng cũng không thể nào nhớ hết được quy định về chống tham nhũng. Quý vị thấy gì sau bản thống kê dài răng rạc nói trên là câu hỏi được đặt ra. Có 3 điều có thể nhận định một là tham nhũng xảy ra ở khắp tất cả các lĩnh vực của bộ ngành được quản lý, kể cả trong quân đội và tư pháp gồm có kiểm sát, tòa án, vân vân, từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất. Hai là có quá nhiều văn bản pháp luật về chống tham nhũng, quá nhiều cuộc họp và hô khẩu hiệu chống tham nhũng. Tôi cảm đoàn không một ai, kể cả trưởng ban, có thể nhớ hết và phân định rạch ròi hệ thống pháp luật liên quan đến chống tham nhũng hiện nay của Việt Nam. Đây là hình ảnh các cán bộ lãnh đạo, lãnh sự Bộ Ngoại giao vừa bị bắt vì ăn hối lộ trong những chuyến bay giải cứu công dân, lấy giá cắt cổ bao gồm cả cục phó cục trưởng của Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Ba là mặc dù rối ren về hình thức, nhưng tất cả đống giấy tờ đó cũng như các phát biểu chỉ đạo của ông Tổng Bí Thư kiêm trưởng ban chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng lại thống nhất kỳ lạ với một quan điểm. Chúng hoàn toàn không đề cập đến nguyên nhân mấu chốt nền tảng của vấn nạn tham nhũng tại Việt Nam. Đó là cơn cớ vì sao mà nguyên cái hệ thống này người ta dễ tham nhũng và buộc phải tham nhũng đến thế. Dư luận cho rằng đảng cũng ăn từ con loang quăng trở đi. Hôm nay có một vụ tham nhũng mới nghe rất buồn cười. Trong năm 2016 đến 2020, Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành, Tây Ninh được giao tổ chức đi triệt hạ các ổ loang quăng phun thuốc diệt mũi, vân vân. Một nhóm cán bộ và nhân viên đơn vị này đã kê khống số người thực tế đi diệt long quăng để lấy tiền dư. Một vụ họ kê từ 7 người lên tới 76 người. Một vụ khác họ phải diệt long quăng để phòng sốt xuất huyết, tổng số tiền khoảng hơn 24 triệu đồng, nhưng họ không làm mà chỉ lấy tiền chia nhau. Xui là sau đó dịch sốt xuất huyết không bùng phát nên không thể tổ chức đi diệt loang quăng bù và kê khống lên để hợp thức hóa số tiền đã xài nên bị phát hiện. Đây là hình ảnh tỉnh Hòa Bình của Việt Nam chi tới 11 tỷ đồng để lắp có mấy chữ trang trí phía sau tỉnh ủy, mỗi từ tốn khoảng 1 tỷ đồng. Chỉ vì vài chục triệu đồng cũng tham nhũng, ăn từ con long quăng ăn đi. Nhưng nếu hỏi tại sao bộ máy chính quyền lại ăn không sót một con nào như vậy, khả năng cao sẽ nhận được câu trả lời là làm nhà nước mà không ăn thế thì lấy tiền lâu mà sống chứ tiền lương của Thủ tướng, Bộ trưởng xem xem tức là khoảng 15 triệu đồng, lương nhân viên khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Mà quyền hạn thì trùm đất, trùm trời, từ con long quăng đến con khủng long, cái gì cũng cần xin, cần cho, cần được phép, cần được duyệt, cần được thông qua vân vân. Chẳng dùng quyền kiếm tiền người ta lại chửi là ngu. Rồi không sớm thì muộn, cái nhân tố chứng mắt ấy cũng bị đá văng ra khỏi bộ máy của nhà nước. Tôi tìm đọc hai văn bản quốc gia của các chủ trương chống tham nhũng là kết luận số 21 vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 và quy định 32 vào ngày 16 tháng 9 năm 2021 đều của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Lạ thay, cũng không có một chữ nào nói đến bất hợp lý giữa mức lương và quyền hạn của hệ thống cầm quyền. Kết luận 21 xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là xây dựng công tác chính trị, phê bình và tự phê bình, sắp xếp bộ máy tinh gọn, thể chế hóa chủ trương của Đảng, sửa đổi các quy định hiện tại và tăng cường kiểm tra, giám sát. Và cuối cùng là tăng trách nhiệm giám sát của các cơ quan dân cử. Tóm lại là họ đã né hẳn nguyên nhân mà hô hào các giải pháp giặt hình thức, đạo đức, không hề gắn với thực tế và không tưởng, đã lặp đi lặp lại suốt vài chục năm nay. Hiệu quả của nó dĩ nhiên là con số 0. Chẳng quan tham nào vì nâng cao phê bình và tự phê bình mà dừng lại hành vi tham nhũng cả. Đây là hình ảnh vào ngày 30 tháng 9, 11 tướng lĩnh cảnh sát biển của Việt Nam đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buồn lậu. Cũng chẳng có sự giám sát nào có hiệu lực khi đường dây tham nhũng đã bao gồm cả những người cầm cán cân công lý như công an, kiểm sát, tòa án. Quy định bài thì để thêm một ban chỉ đạo trung ương nằm trên đầu của pháp luật. Công việc của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng được ghi rõ là trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng. Thật là nực cười, tự tay vào vào mặt mình như thế mà không đau ư. Việt Nam đã có đủ các thứ luật để phòng trừ và trừng trị tội tham nhũng, đã ra giả kêu thượng tôn pháp luật thì cứ áp pháp luật mà làm. Kiểm tra, giám sát, bắt giam, xét xử là việc của khối tư pháp, nhất cử, nhất động đều phải tuân thủ đúng pháp luật, ai sai đầu, xử đó. Tại sao lại mọc ra một nhóm người đứng ngoài mọi quy định của pháp luật để đi chỉ đạo khối tư pháp như vậy? Nếu chỉ đạo là ra lệnh xử nặng hơn hay xử sớm hơn thì lựa chiều dư luận cũng là điều dẫm vào pháp luật. Và lấy cơ sở nào để đảm bảo chính những người trong ban chỉ đạo chống tham nhũng thì không bao giờ tham nhũng đầy. Tra quyền lực tối thượng như vậy vào tay những con người cụ thể lại là một nhóm người rất ít ỏi thì khác gì tuyên bố công khai với xã hội rằng đây mới chính là chùm cuối. Từ nay cứ chạy thẳng đến đây cho tập trung, chứ đừng phải chạy lung tung, mất thời gian. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các bạn biện minh kiểu gì cũng không thuận vì tuy hô là thượng tôn pháp luật nhưng cuối cùng vẫn phải hiểu là luật rời cũng phải xếp dưới chân cái ban này của Đảng. Cho nên xét về mặt tổ chức, nó là một tổ chức không hợp pháp. Vì thế kinh phí dùng cho mọi hoạt động của ban chỉ đạo này cũng là một khoản tiền không hợp pháp. Đó cũng chính là tham nhũng. Tóm lại, sách lược chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư ngay bên ngoài thì có vẻ quyết liệt vì dân, nhưng thực chất ở bên trong chỉ là thêm giấy, thêm họp hành, thêm chi phí cho những hiệu triệu chém gió mà thôi. Chưa kể, giống như một số cây trồng, cứ mỗi năm phải tỉa nhánh cho mùa tới sum xuê hơn. Việc chống tham nhũng bằng cách giữ thật nguyên cái gốc và hò hét chặt những cái nhánh chỉ giúp cho tham nhũng tập trung đoàn kết với nhau hơn mà thôi.